Xin chào các bạn đã đến với kênh của Kiên Vi và sau đây mình tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm NV 4.7 để có thể là ghép hai cái file uh, ghép hai quận huyện với nhau. Khi mà các bạn sử dụng phần mềm này, thứ nhất các bạn vào file, các bạn chọn vào Open Vector. Và chúng ta sẽ chọn cái ảnh ghép 11 kênh. Tương tự như vậy, tôi chọn vào 432 RGB tương tự. nhưng mọi người có thể nhìn thấy đuôi file ở dưới là sắp xếp theo là 432 để có cái màu ờ, xem cái màu ở trên cái ảnh này là nó là chân thật nhất xem ở trên cái file room UTM tiếp theo và Jack Tool chọn ảnh ghép 11 kênh sau đó chúng ta sẽ cắt một cái ảnh tức là file này vẫn phải cắt thêm một cái ảnh nữa để ghép với cái file vừa rồi tôi đã cắt ví dụ như quần hoàn kiếm tôi muốn ghép quần hai ba chân vào thì cần phải uh, cắt thêm một cái ảnh nữa ở đây tôi đã cắt một cái địa giới hành chính khác uh, giống như cái clip trước đó là cắt sơ bộ tôi sẽ vẫn lưu lại một cái ảnh ghép 11 kênh sau đó cắt một cái ảnh tiếp theo để cắt sơ bộ gọi là cắt sơ bộ đó chúng ta sẽ loát cái ảnh cắt sơ bộ này lên là 432 tôi vẫn chọn theo file như vậy loát RB sau khi đó thì sẽ ra được cái ảnh mà cắt sơ bộ đó và tiếp theo chúng ta sẽ vẫn vào file và chọn file vector thôi để cắt thôi đã vào phần Open Vector File chọn file đó là VNM và chúng ta sẽ chọn đối với đuôi là SHP và chọn VNM ADM3 .shp Tương tự như vậy chúng ta sẽ loát được một cái layer mới và chúng ta vẫn sẽ ấn vào file và ấn vào view new layer file new layer và ấn vào edit ấn vào view tức là xem những địa giới hành chính trên file này chúng ta phóng to lên ở à, đây tôi đang chọn cái quận huyện mà mình muốn cắt mình muốn gộp rồi chúng ta ấn vào file bên dưới nhé vng và loát lên sẽ được cái ảnh là vector window đây là cuộn hoàn kiếm cái clip trước